sinh dung nhiệt bệ và diệp phì khuyến miền chênh chiếu giang pháo nhê dung chiếu nhê chuồng bầu tài mạ tung lung muốn sần sâu chiến chiếu nhê béo nhê miền mày bùa cún chênh chiếu ạ à. hùng chiến trình dình nhê tóng sung bùa chênh chiếu thô chiếu tung giấy lùng giấy đào vua tàu yếm si ôn chảy vụ bùn mày bùa